Chào các bạn, không biết là các bạn đã ăn Tết như thế nào rồi Đánh bài thua bao nhiêu tiền <laughs> Năm nay là Tết con heo, năm kỷ hợi Do đó là vợ chồng mình quyết định sẽ nuôi một con heo đất như thế này Thật ra thì tụi mình định là để dành tiền Để sau này làm cái thôi nôi cho con Cho nó vui thôi, thật ra là để cho vui thôi cái mục đích quan trọng là để cả hai đều có cái cơ hội để quay lại tuổi thơ được nuôi một cái con heo đất và cái niềm vui khi mà con heo đất nó đầy xong rồi mình lấy cái búa mình đập cho nó bể ra mình đếm tiền thì cái, niềm vui đó mới là cái <laughs> mục đích chính của cái chuyện nuôi con heo đất này các bạn nhìn xem nè con heo đất bây giờ nó đẹp hơn ngày xưa rất là nhiều đúng không hồi xưa cái con heo đất của mình nó vừa nhỏ mà nhìn nó thô sơ nó nói chung nó xấu lắm <laughs> bạn nhìn nè con heo nó rất là bóng luôn đẹp lắm tại con gái mình thì nó mới có vài tháng tuổi thôi cho nên là được lì xì rất là nhiều tự nhiên là nó cũng chưa biết lì xì là cái gì hết cho nên bố mẹ đang giữ trong tay một đống tiền như thế này và bây giờ sẽ à, khui bao lì xì để bỏ vào con heo này xem như là một cái phần tiền để dành dành cho em bé thì mình cũng nghe nói là năm nay à, đối với mình thì tuổi thìn mà cho nên mình nghe nói là cũng khá là hên à, và mình cũng thấy nó hên thật tại vì nguyên cái tết vừa rồi mình có đánh bài 4 ngày <laughs> thì mình thắng cả bốn mình không thua ngày nào hết chơi với mấy anh em ở trong nhà cho vui thôi à, chứ không phải là là đi ra ngoài chơi ờ, ấy đâu tết các bạn đánh bài nhiều không mọi người chắc là đánh bài đúng không nhà mình thì ờ, người lớn như bố mẹ mình á thì đánh bài tứ sắc các bạn biết bài tứ sắc không cái bài mà nhỏ xíu như thế này nè xong rồi nó có bốn màu màu xanh xanh vàng đỏ và trắng toàn là chữ tàu đó đó bố mẹ mình thì chỉ chơi cái bài đó thôi cô chú ở nhà cũng chơi cái bài đó còn mình thì mình chơi bài tay bài tiếng lên rồi xì dách đồ này kia đó đó mà mình chơi cũng vui thôi mấy anh em trong nhà chơi cho vui thôi và rất là hên năm nay rất là hên là mình thắng hết tất cả các ngày mình chơi mặc dù là hả ngồi mấy tiếng đồng hồ nguyên một buổi chiều chỉ ăn được có 100 ngàn 160 ngàn nhưng mà đối với mình thì cái đó nó may mắn nè đúng như là cái lọc của mình đầu năm mới vậy đó cho nên chơi cũng khá là enjoy mà đánh bài mà vui mà đúng không còn à, đi chơi thì thật ra năm nay mình có con nhỏ cho nên là mình cũng không đi đâu được cả nhà chỉ chỉ quanh quẩn ở nhà thôi đi uống cà phê nói chuyện bạn bè thăm người này người kia thôi chứ cũng không có đi được à, chỗ nào đặc biệt hết tết để làm gì tết là ở nhà chỉ có ăn uống ngủ nghỉ xong rồi đi uống cà phê thôi rảnh mà <laughs> trước khi mà mình ngồi bóc cái bao lì xì này nè thì mình cũng đã coi ở bên trong thử là giá trị nó là bao nhiêu đó bất ngờ ghê mình chưa bao giờ có một cái số tiền lì xì nhiều như vậy nguyên cái tuổi thơ mình luôn chưa năm nào mình có một cái số tiền được một nửa <laughs> cái số của con gái mình nữa nhưng mà nó thật là ghê gớm <laughs> nó đã có được một đống tiền lì xì và bây giờ thì bố mẹ nó quyết định là để dành cho nó đây mọi người không biết có nhìn thấy không ta nhìn thấy mình đút tiền vô con heo này hay là xoay nghiêng ra như thế này xoay nghiêng ra như vậy hả vậy đi ha vậy như nó dễ nhìn hơn đúng không đáng ra là mình kêu hai mẹ con vào đây ngồi cho vui luôn nhưng mà thật ra ngồi nhét tiền mà như gì nó cũng hơi chán á cho nên chắc là mình ngồi mình nói với các bạn gì thì sẽ tự nhiên hơn chứ còn khi mà có mẹ con nó ngồi đây mình cũng ngại mình cũng nói không có được lưu loát lắm trời ơi trời có người lì xì vui không có người lì xì 80 nghìn <laughs> mình không nhớ là ai lì xì vui lắm lì xì uh, tiền đô chung với tiền việt nam tiền đô vài đô la xong rồi có thêm tờ 20 ngàn nữa <laughs> nói chung là à mình chưa kể cái các bạn nghe không biết là cái truyền thống tết của mọi người làm sao ha mình đọc được một số nơi á thì cái tiền lì xì á ban đầu họ không có lì xì nhiều ngày xưa không có lì xì nhiều như bây giờ mà chỉ lì xì tiền lẻ thôi lì xì người lớn lì xì cho con nít tiền lẻ thôi và cái quan niệm của họ ở đây là mà mình nghĩ nó cũng đúng nữa cái quan niệm ở đây nó là cái số chẵn thì nó, cái cảm giác của mình cái số chẵn là nó tròn lắm nó tròn như thế này nè thì coi như là nó lẫn quẩn lần quần nó chỉ có như vậy thôi nó không có phát triển thêm được còn cái số lẻ thì nó tượng trưng cho cái chuyện sinh sôi nảy nở phát triển thêm đó cho nên cái việc mà lì xì tiền lẻ nó có cái ý nghĩa là mình sẽ phát tài sẽ cầu may mắn cầu cái gì nó cũng phát triển lên đó và mình thấy cái ý nghĩa nó khá hay cho nên là mình thích những cái người mà họ lì xì cho mình tiền lẻ lắm thêm một cái nữa là riêng cá nhân mình thì mình thấy là mỗi năm á, mình cảm thấy cái tuổi của mình là tuổi thìn cho nên là mình tự cảm thấy cái tuổi mình khá là may mắn á. mình không biết là các bạn tuổi thìn khác như thế nào nhưng mà mình thấy mình rất là may mắn do đó là mỗi năm á, thì mình đều thích được lì xì cho những người thân trong gia đình kể cả một số cô dì chú bác của mình luôn mình cũng lì xì luôn đặc biệt là những người mà họ đã có một năm trước uh, công việc kinh doanh hoặc là làm ăn nó không có được tốt lắm hoặc là không may mắn như mong đợi thì mình thích lì xì cho những người đó tại vì mình nghĩ là mình sẽ mang cái may mắn của tuổi thìn đến cho những cái người đó và năm nào mình cũng làm cái chuyện đó hết và mình cảm thấy luôn là khi mà mình cho đi cái lì xì mình phát cái lì xì của mình ra như vậy á thì cái may mắn của mình nó mang tới họ và ông trời ông cho mình thêm cái may mắn cho bản thân mình nữa cho nên mình thích lắm mình thích lì xì lắm rồi bây giờ kể cho các bạn nghe về một một trong những cái truyền thống khác của gia đình mình trong dịp Tết. Mình biết là cái truyền thống chung của người Việt thì ví dụ như là làm bánh chưng, bánh tét rồi uh, làm củ kiệu rồi uh, cái gì nữa ta? Uh, đi thăm mộ, thăm đồ này kia đó thì cái đó ở Việt Nam ai cũng làm hết nhưng mà trong gia đình thì mỗi người sẽ có một cái truyền thống riêng mà mình tin kiểu giống như là mình có cái niềm tin là mình sẽ có nhiều may mắn hơn khi mà mình phát cái may mắn phát cái lì xì của mình ra đó thì cái đó là cái cá nhân của mình giống như một cái truyền thống của cá nhân mình năm nào mình cũng làm thì ở gia đình mình cũng có một số cái truyền thống như vậy thì cũng là đi thăm mộ thôi thắp hương cho ông bà thôi nhưng mà à, nhà mình thì sẽ không đi vào ngày mùng 1 Tết sáng mùng 1 Tết giống như là nhiều gia đình tại vì thực <laughs> tế là uh, ngày mùng 1 Tết rất là đông người đêm nữa là cái ngày đó thì thường rất là nắng mà các bạn biết không ở Nha Trang mình á cái một số các cái nghĩa trang á cái việc mà các bạn đi lên trên nghĩa trang nó gần núi mà đi leo cái dốc đó rất là mệt thanh niên mình đi mình còn toát mồ hôi nữa chứ đừng nói gì là người lớn tuổi như bố mẹ đó cho nên là mẹ mình năm nào cũng vậy 4 giờ đến 4 rưỡi chiều ngày 30 Tết là mình cùng với mẹ đi thắp hương mang hoa mang trái cây mang hương thắp nhang cho ông bà ngay từ 30 Tết còn những người mà trong gia đình mà không có chôn ở nghĩa trang mà là để cứng tro cốt ở chùa thì mình sẽ đi vào sáng mùng 1 đó. thì cái áp lực về số lượng người đi viếng ở chùa thì nó cũng đỡ hơn là các bạn đi đến một cái nghĩa trang đúng không nó cũng không thành vấn đề gì nếu mà mình mình đi có cái tâm có cái lòng của mình để mình mời ông bà người thân gia đình mình đã quá cố đi về nhà ăn tết hả mình tin mấy cái chuyện đó lắm luôn á mình không biết tại sao mình rất là tin những cái chuyện về ờ, người chết người thân trong gia đình mình những người mà họ đã chết rồi á thì họ cũng có một cái phần nào đó ảnh hưởng đến người sống ở trên dương gian nếu mình sống mình sống tốt và mình mình mình chăm lo cho cái người chết tốt thì họ độ họ phù hộ cho gia đình sức khỏe này kia họ giúp đỡ con cháu đó. mà thực tế mà nói là người mình thấy người Việt Nam rất là trọng rất là tin về cái chuyện là cái thế giới bên kia sau cái thế giới của mình tức là thế giới sống của mình con người mình thì có thế giới bên kia mình tin có cái đó và người Việt Nam mình thấy tin có cái đó cho nên các bạn để ý tất cả những cái dịp lễ hội đặc biệt là như cái Tết năm mới tất cả những thứ mình chuẩn bị mình làm trước toàn là dành cho người ở thế giới bên kia không à ví dụ như là cái ngày mùng 1 Tết các bạn đi thăm mộ đi thắp nhang thắp hương cho ông bà mình đó, đúng không cái ngày đầu tiên cái việc đầu tiên các bạn làm là làm gì đó là đi lên thăm mộ đó rồi cúng kính cúng uh, cúng giao thừa rồi cúng uh, đón ông bà về đưa ông bà đi rồi có nhiều gia đình thì gia đình mình thì không có cúng mùng một mùng hai mùng ba đâu nha cúng mỗi mỗi bữa ăn á chứ còn một số gia đình ở đây thì họ vẫn cúng tất cả các ngày tết luôn ngày nào cũng cúng hết ngày nào ví dụ mình ăn cái gì thì mình cúng cái đó cho ông bà tại vì mình đã rước ông bà về cái quan niệm này hay mình đã rước ông bà về chơi tết thì nghĩa vụ của mình là mình phải cúng thức ăn cho họ ăn ngày ba bữa chứ đó thì mình làm cho nên mình thấy là cái cái truyền thống này nó hay ghê á tại vì cái gì mình cũng lo cho cho <laughs> người chết trước hết á chứ mình không có lo cho mình trước cho nên nó khá là hay lạ ha mà những cái truyền thống đó hồi nhỏ mình không để ý mình không có biết đâu đến khi mà mình lớn lên rồi thì mình mới để ý những cái chuyện đó mà mẹ mình nhờ mình làm nữa tức là lau dọn bàn thờ dọn cổ dọn mâm cúng kính các kiểu thì mình mới để ý đến những cái chuyện đó mình biết rồi sắp hết rồi các bạn ơi bây giờ là những cái phong bì này là tiền đô nè người thân trong gia đình lì xì một đô hai đô đó tiền lẻ đó đó cái này là tiền lẻ may mắn này sinh sôi nảy nở nè phát triển thêm nè mình cũng nhét vô đây luôn mình đang dự kiến là cái con heo này sẽ cố gắng fill nó vô cho nó đầy cho nó nhanh đến ngày thôi nuôi của hũ thì mình sẽ khui ra đập con heo này ra sẽ dùng cái tiền đó để mà làm cái sinh nhật đầu đời cho nó hữu rất là may mắn luôn á là rất là nhiều ông bà nội và ông bà ngoại đó, tại vì ba mẹ mình thì có nhiều anh chị em rồi ba mẹ vợ cũng có nhiều anh chị em đó cho nên là mỗi lần mà tết hay là một cái dịp đặc biệt mà để gặp lại ờ, người thân trong gia đình đó thì nhà đóng vui kinh khủng luôn rồi mình đang đi dần tới những cái cái, cái ờ, tờ tiền cuối cùng rồi mình không biết là các bạn có cái truyền thống uh, tết gì không ha tại bây giờ cũng hết tết rồi nhưng mà thật ra mình kể những cái chuyện này nghe nó cũng vui mà đúng không nếu mà các bạn có những cái uh, truyền thống tết gì mà đặc biệt của riêng gia đình mình á các bạn cứ comment bên dưới mình đọc chia sẻ với nhau biết đâu được ờ, năm sau <laughs> mình bắt trước các bạn mình làm à mình đang có một cái suy nghĩ nữa là khoảng vài năm gần đây rồi mẹ mình uh, lớn tuổi á, xong rồi mẹ mình có bệnh nữa cho nên là mẹ mình không có làm tự làm bánh tét bánh chưng ở nhà vất vả quá toàn là uh, nhờ cô chú ở nhà ai làm thì mình gửi ké vài ký đó, nhưng mà chắc là năm sau tết năm sau mình sẽ làm bánh chưng à không là bánh tét à, mục đích là gì tại lúc đó con bé hủ nhà mình nó khoảng hơn hơn một tuổi rồi thì lúc đó mình làm để cho nó nhìn thấy cái hoạt động tết mục đích mình muốn cho nó nhìn thấy thôi rồi các bạn nếu mà có cái nhắc lại nha nếu mà có những cái truyền thống gì đặc biệt của dịp tết á, thì comment xuống dưới mình muốn tham khảo những cái uh, truyền thống đó và mình hứa là mình năm sau nếu mà những có những cái nào hay mình sẽ đem về mình làm ở nhà mình nha bây giờ mình đã nhét xong cái tiền lì xì của hũ vào con heo này rồi đây nghe không trời ơi cái lúc mà đập ra nó mới sướng nè trời ơi con heo to quá trời luôn không biết để tiền khi nào nó mới đầy luôn rồi xong chờ đến ngày đập ha đến khi nào mình đập con heo này ra mình cũng sẽ tiếp tục quay video cho các bạn xem tổng kết lại mình đã được bao nhiêu tiền trong này Cảm ơn các bạn đã xem video. Nếu các bạn thích thì hãy theo dõi, hãy đăng ký kênh và bấm chuông để xem những video mới nhất của mình nha. Bây giờ thì chào tạm biệt các bạn. Yeah!